phô mai bé béo ăn kèm với từng miếng thịt cua quá tuyệt vời cả nhà ơi và nguyên liệu chúng ta sẽ có là hai ăn cua cả nhà nha khoảng 60 lạng các bạn đó và mình sẽ chuẩn bị à, thêm hành bao rô là 50 gram cùng với cần tây là 50 gram cùng với một à, lá chanh các bạn nha và mình sẽ sử dụng thêm luộc ban trắng thì đây là những nguyên liệu mình sẽ nấu các bạn nấu à, luộc cái cua các bạn nha thì con cua này mình sẽ uh, xử lý nó bằng cách uh, các bạn có thể à, dùng dao á, mình uh, đâm ngay ở uh, phần uh, kiếm của nó các bạn đó, rồi mình tách ra là mình dùng dao á, mình dùng kéo cũng được nó bị đơ tức là xong các bạn nha thì các bạn cứ rửa sạch sẽ con cua thôi Ok, tiếp theo sau khi rửa sạch cua mình sẽ chuẩn bị một nồi nước khoảng 2 lít các bạn nha Mình sẽ cho cái nguyên liệu như cần tây với hành à, bao rô các bạn nha đó, mình sẽ à, nấu sôi hỗn hợp này lên sau đó mình sẽ bỏ à, chanh với đũa vào rồi sau đó mình sẽ cho cua vào các bạn nha khi mình nước sôi mình cho cua vào các bạn để mình luộc các bạn đó. ok và sau khi nước sôi rồi các bạn thấy không đó, mình sẽ cho một chút rượu với hai chút cua mình đã xử lý sạch sẽ rồi mình cho vào các bạn nha thì thời gian luộc các bạn có thể luộc thời gian khoảng tầm 10 ờ, tới 15 phút các bạn cho nó chua nó chín hoàn toàn các bạn nha Ok sau gần 15 phút trôi qua thì cua đã chín rồi cả nhà ơi bây giờ mình sẽ cho lấy cua ra và ngâm cua vào thao nước lạnh để cua giữ được chất ngọt các bạn nhà nha và sau đó mình sẽ rửa kỹ lần nữa và tiếp tục mình sẽ lấy thịt cua ra cả nhà nha ok và thường là hai cô này sẽ sử dụng được khoảng tầm 4 ờ, năm ờ, cái máy các bạn các bạn nào có máy cua và máy ghẹ để sử dụng nha thì các bạn cũng vậy mai mình sẽ rửa sạch sẽ mình sẽ cho vào cái nước sôi mình đã nấu cua đó, để mình khử trùng các bạn nha đó. ok cua sau khi đã mình đã làm rửa ờ, sạch lại các bạn bây giờ mình sẽ bắt đầu mình à, lấy cái phần thịt cua ra trong các bạn nha nó càng hay là hỏi cản trở mình sẽ đọc ra và trong hình lấy hết các bạn nha chỉ trừ mỗi cái mai các bạn đó để lát mình làm cái à, cua nhồi vô cái mai các bạn nha đó bạn nhớ lưu ý nha mình phải lấy à, hết thịt nha và những cái phần mà xương dâm ở trong đó, cẩn thận các bạn nó mà à, còn lại sẽ ăn sẽ khó khó chịu các bạn nha đó. ok thì thịt cua mình đã lột xong rồi các bạn đó và đây là những nguyên liệu mình sẽ cắt nhỏ các bạn nha như là cần tây nè hành bao albaro nè táo nè với nấm các bạn đó mình sẽ cắt nhỏ những nguyên liệu để thành những ờ, thành hạt lựu nhỏ hơn nha đó rồi lát mình sẽ nấu và mình sẽ trộn chung các bạn những nguyên liệu này á mình xào lên á mình sẽ trộn chung vô mình nhồi vô cái phần ờ, cua các bạn đó thơm ngon cả nhà nha ok và nguyên liệu mình đã chuẩn bị xong hết rồi nha thì uh, gia vị sẽ có một tí xíu muối một gram muối một gram tiêu cùng với nửa lam lá tham thì ở đây à, muốn các bạn nào thấy mặn thì có thể bỏ qua các bạn nha dần tiêu nó ham lên à, tạo mùi hương các bạn và mình sẽ có là 150 gram phô mai bảo bạn phô mai mozzarella nó tạo cái à, cái cách dính cho phô mai các bạn rất là ngon các bạn nha và mình sẽ đã lọc sẵn các bạn được 200 gram thịt cua các bạn nha rồi thì ở đây mình sẽ chuẩn bị sẵn là năm loại nguyên liệu để mình trộn chung đó là táo các bạn rồi nấm nè nó mật ngư các bạn nha nó tới mỹ nó mật ngư đó với hành tây cần tây và hành bao rô các bạn ở năm lọ này mọi thứ là 30 gram các bạn nha đó mình đã sắc nhỏ sẵn rồi đó ngoài ra mình sẽ có 30 30 gram quý bình riêng các bạn nó tạo độ béo cho cái à, hỗn hợp à, nhỏ vô và 50 gram bơ các bạn nha đó ngoài ra mình sẽ có ờ, khoảng 30 ml rượu ăn trắng tạo mùi hương các bạn nha Ờ, đó, nguyên liệu rất đơn giản các bạn ơi món âu gì đó đơn giản thôi rồi ờ, đầu tiên mình sẽ bắt đầu mình à, phi thơm nguyên liệu các bạn nha đó. mình sẽ cho bơ vào đó. mình sẽ đánh tan bơ ra sau đó mình sẽ cho năm loại à, rau củ nãy mình đã cắt nhỏ vào các bạn nha để mình phi thơm ok rồi bây giờ mình sẽ cho các loại rau củ mình đã cắt nhỏ các bạn giờ mình xào thơm các bạn nha sau khi mà đã xào thơm bắt đầu mình sẽ cho dung lượng lại như là cua vào các bạn nha mình sẽ xào chung và sau đó mình sẽ cho tiêu nè muối nè cùng lá ham và sau đó mình sẽ cho rượu vang trắng vào để phía để tạo mùi thơm các bạn đó, rất là ngon các bạn nha và sau đó thì mình sẽ cho quýt viên tiêu vào đó. mình xào là cho khoảng 50 phút cho nó hỗn hợp nó chín và nó sợ lại các bạn thì mình sẽ cùng mình cho cái phô mai mua lên Zala vào là xong các bạn nha Đó. ok tiếp theo mình sẽ cho hỗn hợp mình đã xào được vào trong một cái uh, mai mà mai cua các bạn nha Đó, mình sẽ cho hỗn hợp mai cua sau khi mình đã cho đầy cái mai cua mình sẽ bắt đầu mình vào cho cái phần uh, sợi uh, à, phô mai sợi á mozzarella lên trên các bạn nha ok bây giờ mình phủ một lớp phô mai molasila nên là mình chuẩn bị đem nướng cả nhà nha Mình nào muốn ăn à, béo hơn muốn kéo sợi ở ờ, nhiều thì cứ cho nhiều nó sẽ kéo sợi rất là ngon béo cả nhà nha rồi bây giờ mình đã chuẩn bị xong một khay à, à, vỏ cua vỏ ghẹ mình đã cho vào đầy đủ các bạn nha đó bây giờ mình sẽ cho nó thêm một chút à, bột ớt các bạn đó để tạo cho nó cái uh, cây á đó, thơm khi mình ăn các bạn nha đó, mình chút bột ớt vào ok và bây giờ mình sẽ cho vào lò nướng để mình uh, nướng bạn nha thì các bạn uh, dùng cái lò nướng uh, lò khí tinh đó các bạn mình chỉ cần cái phần lửa trên nữa các bạn nha để nó làm nóng chảy phô mai thôi không cần lửa dưới các bạn nha đó, không nếu mà mình dù là nướng thường cũng được mình chỉ cần bật lửa trên thôi rồi mình cho vào mình nướng ở thời gian nhiệt độ là 180 độ C và thời gian là 5 đến 10 phút các bạn nha và đây là cái phần à, sốt mình sẽ kèm với món này các bạn nha hay sốt này theo kiểu người Âu các bạn nha thì mình sẽ có là giấm các bạn 10 ml nè 1 gram muối cùng với 10 gram mật ong một chút lá thêm lá tham tươi càng tốt bạn nha vài hạt tiêu xanh và tiêu đỏ và 20 lít dầu ô liu bạn nha mình sẽ trộn cái nguyên liệu này lại với nhau để mình làm sốt dầu à, dầu giấm các bạn nha đó, món sốt này khá là đặc biệt mà rất là ngon nha ăn đúng kiểu âu luôn các bạn Ok và cuối cùng thì chúng ta đã có một mẻ cua đúc lò khoa si rất thơm ngon cả nhà ơi ta -da! Vậy là chúng ta đã hoàn xong món cua nhồi đúc lò pha si rồi cả nhà ơi Rất ngon và thơm cả nhà nha Quá tuyệt vời luôn với cái format béo béo ăn kèm các loại nguyên liệu rau củ chung với phần thịt cưa thịt cua tươi ngon trời ơi quá tuyệt vời cả nhà nha cho cả phần sốt dầu giấm chút chút và ngọt nữa các bạn và ăn kèm với một chút rau salad đó, cà chua quá ngon cả nhà ơi rồi chúc cả nhà có những đi thư giãn với món ăn này nhé hẹn cả nhà ở những clip sau bye bye